Tâm mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha Xin chào nha à, Thì ngày hôm nay mình sẽ uh, chia sẻ uh, cho các bạn uh, một bài mồi à, Ngày hôm qua thằng em của mình đã lấy đi câu Và đã lên được uh, rất nhiều cá trôi, chép và cá mè à, Ngày hôm qua được uh, hai con chép khoảng uh, 2 kg Một con mè một kg và hai con trôi 2 kg và trong cái đó xảy à, à, rất là nhiều các bạn à hai phát đầu tiên đã đi hai chép hai chép có ba kg á và xảy một con trôi rất là to cọp đùi các bạn khoảng 3 à, kg à, hôm qua là câu đơn cái cái mồi này rất là nhạy với lại câu đơn và nếu các bạn câu lăng xê thì tốt nhất các bạn hãy chờ nước nó cạn xuống rồi hãy đem đi câu thì à, ở đây là những cái thành phần để chúng ta làm mồi để chúng ta câu thì hôm nay mình chia sẻ lại cho các bạn à, là mồi đã test lên được à, cá rất là nhiều với lại câu đơn làm bằng như thế này chúng ta các bạn rang lên rồi các bạn sẽ nhuyễn ra xong rồi khi đi câu các bạn trộn nước yểm câu và trộn cho mình à, vài cái bánh à, sô la dâu đó vậy thôi thì ngày qua em mình à, mình đi làm mà qua em mình đã lấy mồi đi câu và đã trộn như vậy đã lên được cá thì ngày hôm nay mình chia sẻ lại cho các bạn để cho các bạn làm và các bạn câu thử xem nó nó có hiệu quả với chỗ của các bạn hay không thì uh, thành phần à, đầu tiên chúng ta cần có là gạo nếp hai lạng gạo nếp gạo đỏ gạo đỏ này à, các bạn dùng mình một lạng thôi một lạng gạo đỏ là được đậu xanh hai lạng đậu xanh mè một lạng mè đậu phộng này các bạn dùng nhiều hơn nhiều hơn mình nha đậu phộng này các bạn dùng tới 4 lạng nha các bạn bốn làng à, đầu phộng nha đó thì đây là năm cái thành phần à, răng thơm khác các bạn trộn đều lên xong rồi các bạn đem các bạn à, sẽ diễn ra rồi các bạn đem các bạn câu cá đó ngày hôm qua thằng em mình đã lấy mồi này đi câu và test lên được rất là nhiều cá thì à, đi câu giải trí là chính nên cũng có quay clip lại để mình gửi cho các bạn xem hôm qua mà có quay clip lại các bạn xem những mấy pha lên cá rất là hấp dẫn các bạn à mình à, người làm mồi lấy mồi mình đi câu lên được cái như vậy là mình rất là khoái chí các bạn à đó thì à, bài mồi này mình sẽ làm mình sẽ diễn ra để nhật này mình đi câu thì câu ở cái à, điểm cũ các bạn à hồ núi le đó thì mùa này nước nó hơi nhiều cá nó cũng là nhát ăn thì chắc hiệu quả nhất là câu đơn còn câu lân xe thì à, hên xui thôi các bạn à còn các bạn nào câu lục thì cũng ok đánh ổ á cá đi ổ ta nó nhanh hơn cái năng nó dễ dính cá hơn thì à, trong à, những cái mà môn chúng ta câu cá chỉ có cái bộ môn câu lục là dễ dính cá nhất dễ nhất đó còn về câu đơn thì với lại câu lăng xe câu lăng xe còn khó hơn câu đơn nữa câu đơn nó còn dễ hơn nhiều tại vì các bạn à, dụ cá vô trong ổ rồi á các bạn sẽ diễn ra nó sẽ dễ hơn cá vô ổ ta dễ dính cá hơn nhanh hơn còn hơn là các bạn à, câu lăng xê câu lăng xê thì các bạn phải chờ đợi cá nó vô tới cục mồi người ta ăn thì người ta mới dính thì nay không có gì nhiều mình à, chia sẻ lại cho các bạn để các bạn xem các bạn biết được thôi đó bây giờ mình sẽ trộn đều và mình sẽ đem mình sẽ nhuyễn nó ra và đơn giản thôi chỉ ờ, trộn với lại ờ, bánh ờ, dâu thôi đó với lại bánh dâu thôi là được rồi các bạn nên nhớ khi các bạn rang mồi á các bạn phải rang cho ta có tâm một chút rang thật được kỹ càng lên đó cho những thứ ta này chúng ta nó sao chúng ta cho nó vàng hết vàng trở màu vàng sậm đó nó có mùi thơm khét như khi vậy ờ, chúng ta câu cá nó mới ờ, đạt hiệu quả cao nhất được và các bạn nào mà làm mồi chúng ta chưa tới các bạn con lên được cá thì các bạn đừng có trách mình đó thì mình có bao nhiêu à, gì mà mồi này hiệu quả mình đều muốn chia sẻ cho các bạn xem để các bạn à, tham khảo các bạn cảm thấy à, thích thú nhất có thể những gì có thể chứ mình không có tài giỏi gì đâu nha các bạn câu cá đam mê để chúng ta giải trí trong những ngày chúng ta là làm việc à, mệt mỏi đó thì hôm nay mình muốn à, chia sẻ lại cho các bạn là mồi mà em mình à, hôm qua anh thích mồi mình đi câu và nó trộn mồi như thế nào để à, đạt hiệu quả cao nhất đối với cái mùa đông này mùa lạnh nha các bạn đó đó các bạn trộn đều lên thật đều lên các bạn à, để cho nó à, nó nguội bớt đi các bạn ở đây các bạn sẽ nhuyễn ra các bạn đừng có ờ, xây liền bạn xây liền thì sẽ sẽ dính cái lắm các bạn à nó không có ra được uh, cám đậu thì bài mùa này là mùa này mình trộn xay xong là các bạn ăn được mà chứ đâu có chết đất gì đâu đó bài mùa này thực phẩm ta tự nhiên mà chẳng có độc hại gì hết ăn được đó các bạn trộn xong rồi các bạn trộn bánh dâu bạn cầm ăn thử luôn ăn được luôn mùa ta nó ngọt quá các bạn à ngọt nó ngon lắm đó tại vì những thứ này toàn là đậu không mà đậu với gạo gạo không mà cái chẳng có cái gì hết chẳng có cám luôn mùa này ra đâu có cám đâu có đậu thôi đậu xanh đậu phộng mè gạo nếp với gạo đỏ thôi chẳng có cái gì hết chúng ta ăn được thoải mái luôn ăn rất là ngon luôn khác kìa chúng ta nghĩ sao các bạn ăn được mà con cá nó sẽ không ăn được cá nó còn khoái hơn mình nữa đó trừ khi những chỗ mà con cá nó nhát ăn không chịu ăn mồi thôi nó mới không ờ, muốn ăn mồi thôi đó chứ mà những chỗ mà con cá nó muốn ăn mồi thì bao cho các bạn lên cá thoải mái luôn các bạn câu cá chống móng rất là tốt rất là hiệu quả rất là cao <clears throat> bạn hành thân bạn kiếm vài con cá không không hung khủng để các bạn kéo lên nó cảm giác nó sướng cho các bạn đó các bạn nên nhớ là đậu phộng ta nó nhiều hơn nha nhiều hơn mấy thứ kia một chút nha các bạn ví dụ mấy thứ mấy thứ kia hai là phòng hệ 4 đó nó vậy mè ít thôi các bạn à mè mè một thôi mè một à, đầu xanh hai gầu đỏ một à, đầu phộng 4 đó các bạn làm mồi bằng canh làm làm sao cho đậu phộng nó nhiều không cái kia được và nên nhớ là mè đừng cho nhiều quá cho ít thôi đầu đầu xanh đầu xanh thì cho vừa phải cho một nửa chứ lại gạo đếp cho một nửa gạo đỏ thì cho một một một thôi không cần cho nhiều các bạn nào có cắm chiên các bạn rang lên bọn bỏ chung ở đây nữa cũng được hoặc là đổ tương hoặc là đậu hạt đậu đen đó mình làm nhiều quá thì nó hơi có tốn kém một chút nên mình là sẽ làm ít lại đồ hiệu quả nó cũng ngang nhau bạn làm càng nhiều thành phần thì nó càng hiệu quả lên thôi mình thì mình làm ít lại thôi các bạn à bây giờ mình là giờ mình đã đảo trong đi hết rồi giờ mình sẽ đem mình sẽ xem diễn ra nha các bạn sau đó mình sẽ hướng dẫn chọn mồi cho các bạn luôn nha ok mình đã xem à, diễn à, tất cả phần này lại à, chung với nhau rồi các bạn đây đó Xem diễn được như thế này nha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chọn mồi để các bạn câu câu đơn đài và câu lăng xe bằng chùm nho nha đó thì các bạn nào muốn câu nhiều thì các bạn làm nhiều và các bạn muốn là, là muốn cầu ít thì các bạn làm ít nha các bạn à, đầu tiên thì các bạn bị cho mình một cái à, thao nhỏ như thế này xong rồi các bạn lấy cái à, cái muỗng nè hoặc là gì đó bạn à, đổ mồi đổ cám đậu của ta ra một muỗng nè hai ba bốn muỗng đó đây là bốn muỗng nha các bạn tương đương với lại hai lạng mồi đó đây là bánh uh, uh, dâu nè vị dâu nha các bạn bánh sô sô vị dâu này bánh bông lan cuộn kem đó để tạo chúng ta một cái độ hương dâu rất là đặc biệt nha đó, các bạn bỏ cho mình hai cái nha hai cái dành cho các bạn câu đơn nha các bạn câu à, đơn đài đó hai cái rồi hai cái các bạn bóp đều lên đó bóp đều lên sau đó các bạn lấy nước à, tại điểm á, điểm câu á các bạn trộn à, lấy này bạn trộn à, đổ, đổ đổ vô trong à, cá ta luôn các bạn trộn mùi đó đơn giản như vậy thôi nha các bạn đó bạn bóp đều lên nè đây giờ mình sẽ lấy nước nha các bạn lấy nước à, tại điểm câu thì nó ok hơn hiệu quả hơn đây có nước à, tại nhà nước giếng bạn à, chế ít vô nè rắc lên mồi chúng ta à, hai nắm nè bạn bóp đều lên như vậy là các bạn câu được rồi bóp thật bóp bóp thật cho nó à, nó dẻo mồi ra cho các bạn cái này mình chọn mồi này để mình à, câu đơn đơn đài đó cho các bạn câu đơn đài đấy nha các bạn rất là dẻo luôn nha rất, rất là dính dẻo nha các bạn tha hồ các bạn câu đơn đà thoải mái luôn mệt nghỉ luôn trộn và câu liền không ủ gì hết đó. còn về mà cái phần mà mồi ờ, để mà xa ổ trước khi câu á rất là đơn giản đó nè bạn chọn ờ, sơ sơ qua sơ lại là bạn có ngay một con mồi để các bạn câu rồi câu lâu dài luôn à. thấy không à. có mồi người ta câu cá rồi các bạn à đó nè rất dính luôn nha dính bở nha các bạn nha còn về mà mồi để chúng ta mà câu xa ổ á, thì các bạn lấy cái này nè lấy cái phần mồi khô này nè các bạn trộn với lại à, đất tại điểm câu đó mà lấy một nắm mồi này trộn với đất bằng bằng bằng rải xuống trước khoảng 3 phút sau rồi để à, à, có cái mùi thính các bạn mùi thơm á để dụ cá người ta vô trong ổ người ta câu nó sẽ à, hiệu quả hơn đó <coughs> sau khi các bạn đã trộn xong làm xong rồi các bạn bị mình cái hộp sữa bằng sắt như thế này bằng sắt này sẽ hiệu quả hơn đó nè bạn bỏ mồi chúng ta vô mồi chúng ta mồi này chúng ta vô trong cái hũ này nè ống mồi ta hũ này để dành các bạn câu vài tháng hoặc cả năm đảm bảo các bạn luôn bạn để cái năm mồi chúng ta không bị hư đem ra mùi vị y chang như vậy không khác cái gì đó Ê, chủ nhật này có mày mồi này để mình đi câu cá rồi các bạn ạ à không biết sẽ như thế nào nhưng mà thằng em mình hôm qua test lên được rất nhiều cá trôi chép và cá mè nha các bạn mình rất là khoái mình là chủ của bài mồi này mình rất là thích nghe lên được cá là rất là sẵn khoái các bạn khoái chí rất là muốn à, sách cần câu nhưng mà thời gian thì nó ngắn quá không có ờ, cho phép mình ờ, tiếp cận đi câu được đó không bỏ miếng nào hết thế hết luôn rồi đang bỏ mồi chúng ta vô rồi đó đó vậy thôi các bạn ờ, đậy nắp lại đây đây là hơn một ký mồi đó nhật này mình câu gái các bạn xem ok các bạn mình à, hôm nay mình đã à, chia sẻ à, cho các bạn xong cái bài mồi thằng em mình đã test lên được cá thành công lên rất nhiều cá trôi và cá chép và cá mè đó, bằng bằng câu đơn câu ổ nha các bạn tôi các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để giúp mình đạt 100.000 người đăng ký nha các bạn và xin chúc cho tất cả các anh em và các bạn câu được thật nhiều các khủng từ chính bài mồi này của mình nha các bạn mồi này gọi là mồi ngũ cốc năm thành phần trang thơm khác nha các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha